Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của tiệm bánh mộc Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu bánh rất là lạ Đó chính là granola dạng thanh à, Như các bạn đã thấy ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn tất cả các cái loại nguyên liệu Để làm cái à, bánh granola dạng thanh này à, Đầu tiên đó chính là hạnh nhân Hạnh nhân ở đây thì mình đã băm nhỏ ra rồi à, Để lan nữa khi mà mình nướng cũng như là mình cho vào bánh Thì hạt nó sẽ thơm và giòn hơn à, Mình có sử dụng hạt điều này à, hạt ừ, bí xanh và hạt dưa à, gạo lứt gạo lứt ở đây mình sử dụng cái loại có rong biển và yến mạch ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm à, cái chất kết dính đó chính là mật ong và dầu ô liu à, chất tạo mùi ở đây mình sử dụng là bột quế các bạn thấy là bột quế mà kết hợp với lại mật ong thì đó chính là siêu phẩm ăn rất là ngon và thơm và cuốn uhm. bây giờ thì mình sẽ đầu tiên bước đầu tiên là mình sẽ đi rang hạt và rang yến mạch thì với những cái bạn mà có lò ấy thì các bạn ừ, set up lò nhiệt độ 170 độ hạt hạnh nhân và hạt điều các bạn nướng trong vòng 10 phút còn hạt bí xanh và hạt dưa các bạn nướng trong vòng 5 phút yếm mạch thì các bạn trộn lẫn với bột quế và cho vào lò nướng với nhiệt độ 170 phút trong vòng 15 phút 170 độ trong vòng 15 phút à, còn ở đây thì mình sẽ rang mình rang thì mình sẽ để nhiệt độ khoảng 150 độ và bắt đầu mình rang mình rang hạt trước nhá mình rang cho đến khi nào mà hạt nó thơm lên thì mình sẽ bỏ ra và mình cho yến mạch vào mà rang tiếp yến mạch rang thì mình sẽ bỏ lẫn với bột quế đảo đều rang để cho nó dậy mùi à, sau khi mà mình rang xong à, hỗn hợp hạt cũng như yến mạch thì mình sẽ trộn lẫn nó vào với nhau và mình bắt chảo lên bếp mình bắt chảo lên bếp thì mình sẽ đổ mật ong và dầu ô liu vào đun cho đến khi mà nóng cái hỗn hợp này thì mình sẽ cho yếm mạch cũng như hạt sau khi cái hỗn hợp đã đảo đều vào và đảo ở trên bếp cho đến khi nào mà nó quyện lại đấy nó quyện lại thì bắt đầu là mình sẽ sắp khuôn và mình đổ cái à, hỗn hợp để ra khuôn khuôn ở đây thì mình sử dụng cái khuôn uh, hình chữ nhật để làm bánh bông lan ấy ạ đó thì bây giờ các bạn đổ ra khuôn và các bạn lăn lăn cho nó trải à, uh, đều hết cái mặt khuôn và các bạn lăn cho cái mặt uh, trên khuôn ấy nó được uh, phẳng và đều Ờ, sau đó thì các bạn đem bỏ vào tủ lạnh khoảng 3 à, tiếng sau 3 à, tiếng thì các bạn lấy ra và cắt cắt thành hình vuông hình chữ nhật hoặc hình hình, à, hình, hình tam giác tùy vào cái sở thích của các bạn các bạn cắt ra như thế sau đó là các bạn cho vào giấy bóng uh, dịch túi bóng hàm miệng ấy ạ để các bạn uh, bảo quản các bạn có thể bảo quản ở trong tủ mát để cho bánh được ngon giòn và thơm lâu hơn ạ uh, video của mình đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại các bạn